Kính chào bà con, sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 6 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Duy trì ổn định, hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng cho đến 9.700 đồng trên kg. Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá đi ngang cắm khô ở mức 8.650 đồng trên kg. Tấm ở mức là 9.600 đồng trên kg. Về lúa thì à, cụ thể tại An Giang OM 4, 5451 giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng trên kg. Đại thơm 8 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng trên kg. Nàng hoa chính giá 6.900 đồng đến 7.100 đồng trên kg. Các uh, chủng loại khác cụ thể là OM18 giá 6.800 đồng đến 6.900 đồng. Nếp khô Long An 9.000 đồng cho đến 9.200 đồng nếp khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 đồng, lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng. Lúa IR504 6.200 đồng đến 6.300 đồng, nàng hoa chính giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng. IR504 khô giá 6.500 đồng, nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng, nếp Long An tươi 7.850 đồng đến 8.000 đồng. Vietjet về giá gạo tại chợ lẻ gạo thường là 11.500 đồng trên kg cho đến 12.500 đồng trên kg, thơm jasmine 15.000 đồng cho đến 16.000 đồng, sóc thường 14.000 đồng, nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng, gạo nàng nhan 20.000 đồng, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng, hương lại 19.000 đồng, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.000 500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, thơm đại long 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám 7.000 đồng cho đến 8.000 đồng trên đây là bản tin à, giá lúa gạo hôm nay ngày 6 à, tháng 2 đến đây là hết kính chúc bà con nhiều sức khỏe an lành chúng mùa được giá tạm biệt bà con